khóa ơi em tiện chân anh ra tận bến tàu hai tay em đỡ lấy khăn rượu thiết tiện ơi chân anh anh khóa tay em cầm dầu giọt lẽ nó chảy vùng quanh Rồi anh khóa rồi ờ, một miếng cho bỏ chút tình Kẻo nhớ thương đổ cả trăm mi đường anh bước đi ờ, một bước ờ, tấm gan vàng nó sẽ làm ờ, đôi trò chuyện lúc vui cười tôi với anh ờ, hết đứng lại ờ, ngồi không khuây khóa trông thấy anh em trả nợ rồi tay nói riêng em dặn với câu này xin anh khóa đừng anh quá còi tu tu sắp sửa kéo cầu anh khoa ơi tôi với anh ờ, hết đứng lại dạ quên anh khóa ơi mấy phân ly xình xịch sắp sửa chia duyên đi tôi nghĩ là ừ, em bước chân lên mà anh ở bờ anh quá ơi nước trong xanh ờ, nó chảy đờ em đứng ờ, trông theo ờ, con tàu ờ, nó chạy em đứng trên bờ giọt lệ chưa tràn tiếc công anh chắc chở trăm đường kém duyên nở hèn chịu bước lòng đông anh khóa ơi tính toán sao thỏa chí tăng ờ, bồng ở nhà em vẫn rớt lòng giữ phận thiền ơi quyên